Thời báo chấm DE xin kính chào quý khán thính giả và các bạn. Xin kính mời quý khán thính giả và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay 26 tháng 9 năm 2021. Từ vaccine đến nhà thầu và thương lái Trung Quốc của tác giả Trần Đông A. Một loại thuốc không thể mang hai tên, Verocell của Trung Quốc khi khoác áo Hayatvax thì đã biến thành một vaccine khác. Không thể lấy dữ liệu của Verocell để làm cơ sở duyệt cho Hayatvax. Nếu đã là một thì tại sao phải nấp dưới hai tên? Nếu lấy được dữ liệu của vaccine này để duyệt cho vaccine kia, thì tại sao Hayatvax chưa có tên trong danh sách của WHO? Một tin gây sốc mới, đó là chính phủ Việt Nam lại vừa ban hành nghị quyết về việc mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Virocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Tin này phát đi sau khi có tin về việc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có quyết định phân bổ 8 triệu liều Virocell vaccine do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ cho các tỉnh thành. VN Express cũng đăng tải một loại thông tin y hệt. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ thêm 8 triệu liều vaccine Sinopharm cho 25 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội nhận nhiều nhất. Đang và sẽ sử dụng gần 30 triệu liều vaccine Trung Quốc trong các điều kiện là chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc là liên quan đến vaccine hoặc là việc sử dụng vaccine chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng, chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Việc ký kết, hiệu lực, giải thích và thực hiện giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo pháp luật Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được tranh chấp do Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết. Thần tốc phê duyệt vaccine Trung Quốc Tất cả những điều kiện ngặt nghèo nói trên thật ra là luật bất thành văn trong việc mua bán vaccine. Nhưng khi bị ép mua về như thế thì nhà nước, cụ thể là Bộ Y tế phải có trách nhiệm với người dân của mình chứ. Mọi người chắc chắn còn nhớ, khi thành phố Hồ Chí Minh được tặng 5 triệu liều vaccine Sinopharm, thì lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bố công khai, minh bạch rằng tiêm hay không tiêm là việc của dân. Chúng tôi không ép, không nói dối dân. Nhưng rồi một vị lãnh đạo khác từ Hà Nội thì lại nêu khẩu hiệu vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm kịp thời. Đấy là một tuyên bố khá ẩu và thiếu chuyên nghiệp. Trong khi đó thì tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, một nhà bình luận thời sự sắc sảo của truyền thông lề trái, lại đánh giá hợp đồng nói trên là một cuộc xâm chiếm thị trường thần tốc đầy nghi ngờ của vaccine Trung Quốc. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, không thể tin được vừa mới phê duyệt thần tốc hôm 10 tháng 9 năm 2021 thì bây giờ còn thần tốc hơn. Bộ Y tế đã phê duyệt nhập 30 triệu liều vaccine Hayatvax. Trong lúc cả nước thiếu vaccine, đáng ra đây phải là tin vui. Nhưng thật là không vui chút nào. Có mấy câu hỏi sau đây không tài nào trả lời được. Hayatvax là vaccine không có trong danh mục của WHO. Đã có 6 loại vaccine trong danh mục của WHO được Việt Nam cấp phép khẩn cấp. Hayatvax không trải qua kiểm nghiệm lâm sàng ở Việt Nam. Vậy thì dựa trên số liệu nào, cơ sở nào, nhu cầu nào để Bộ Y tế cấp phép sử dụng ở Việt Nam? Theo cổng thông tin của Bộ Y tế, thì vaccine là Hayatvax do công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotech Quốc gia Trung Quốc, Trung Quốc sản xuất và bán thành phẩm. Vaccine này được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Junfa, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một loại thuốc không thể mang hai tên, Verocell của Trung Quốc khi khoác áo Hayatvax thì đã biến thành một vaccine khác. Không thể lấy dữ liệu của Verocell để làm cơ sở duyệt cho Hayatvax. Nếu đã là một thì tại sao phải mang hai tên? Nếu lấy được dữ liệu của vaccine này để duyệt cho vaccine kia, thì sao Hayatvax chưa có trong danh sách của WHO? Trong lúc cả thế giới khan hiếm vaccine phòng chống COVID-19, chính phủ đi xin khắp nơi, có nước chỉ được 100.000 liều có nước được 300.000 liều. Vậy mà chỉ trong chốc lát là có ngay 30 triệu liều vaccine Hayatvax về Việt Nam. Như vậy, Hayatvax có chất lượng như thế nào mà dư thừa nhiều đến thế? Sao không thúc đẩy nhập nhanh 31 triệu liều Pfizer? Có phải đây là cách để giúp cho vaccine Trung Quốc thần tốc chiếm thị trường Việt Nam? cuộc xâm chiếm thần tốc thị trường Việt Nam của vaccine Trung Quốc khoác áo Hayatvax có ảnh hưởng đến quá trình phê duyệt Nanocovax và Covivax. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới phản ánh hiệu quả tiêm vaccine của Trung Quốc rất thấp so với các loại vaccine khác. Ngay cả tờ Washington Post mới đây cũng có bài viết chủng Delta hoành hành, Đông Nam Á chuyện không dùng vaccine của Trung Quốc. Phân tích xu thế quay lưng với vaccine Trung Quốc ở khu vực một số quốc gia châu Á từng đưa vaccine Trung Quốc thành mũi nhọn quan trọng trong các chương trình tiêm chủng. Này đã thông báo lại rằng họ sẽ sử dụng các loại vaccine khác. Xem vậy để thấy thành công của vaccine Trung Quốc đang lụi tàn ở châu Á. Những thông tin này đang làm cho dân tình hoang mang, nhưng không thấy những người có trách nhiệm ở Bộ Y tế phản bác. Bỏ thầu rẻ nhưng chi phí tăng vọt. Nhà thầu nào cũng muốn đạt tiến độ thi công tốt để nhận tiền cho nhanh và đạt chất lượng để lấy tiếng mà dự thầu những dự án khác. Thế mà nhà thầu Trung Quốc bỏ giá thầu với âm mưu gây chậm tiến độ và chi phí phát sinh. Đến khi làm việc còn gây ra bao nhiêu sự cố đáng ngờ, không đáng có đối với nhà thầu quốc tế. Chi phí dự án tăng vọt là những thiệt hại kinh tế thấy rõ. Thiệt hại gián tiếp nặng nề không kém do chậm nhiều năm Mỗi ngày chậm trễ là thêm thiệt hại cho đất nước Việt Nam do các lợi ích chưa thành hiện thực, tính ra thành tiền thì không phải là nhỏ. Trong khi ở đất nước họ, nhiều công trình hoành tráng và khó khăn gấp nhiều lần được hoàn thành trong thời gian ngắn với chất lượng khá. Đằng này, với bao nhiêu điều kiện thuận lợi, chỉ cần triển khai đầy đủ thiết bị và nhân lực phù hợp, thì dự án sẽ rất suôn sẻ, như các nhà thầu quốc tịch khác từng chứng minh. Phải chăng họ sẵn lòng chịu thiệt hại cho riêng họ nhưng đâu có phải vậy. Họ gây khó khăn, đội giá lên gấp nhiều lần, cốt làm hại cho ta. Tương tự, khi đọc tin về các thương lái Trung Quốc thu mua móng chân trâu, chân bò, đỉa, lá điều khô, lá sắn, lá khoai lang, ốc bưu vàng, mèo, rễ tiêu, cây huyết đằng, đậu bắp xanh, lá ớt, vân vân. Hầu hết những thứ này đều được thương lái Trung Quốc mua từng đợt và làm giá đợt sau cao hơn đợt trước, có khi gấp đôi gấp ba lần, để kích động lòng tham của những người nông dân Việt Nam nghèo khổ và kém hiểu biết. Hoặc là ồ ạt thu mua khoai lang, chuối, chè cổ thụ, lúa đang trổ bông, rồi ngưng hẳn khiến cho nông dân của ta ồ ạt gia tăng sản lượng, rồi khốn đốn vì lượng hàng ế ẩm. Rồi việc thu mua những thứ quái đản như đỉa, cây gió liệt, lá lìm kìm biển, bọ ba sọc, run đất. Mỗi đợt thu mua khiến cho người Việt Nam bỏ công ăn việc làm, tìm đủ mọi cách chặt cây hàng loạt tìm bắt con này con kia đến mức tận diệt, đồng thời gây hậu quả phá hệ sinh thái mà dân không biết và chính quyền địa phương không hay. Nhưng có một điểm không thấy chính quyền trong nước nêu thật rõ ra, cá nhân thương lái chân chính không làm các chiêu trò ác độc đó. Không ai bỏ ra khối tiền đặt cọc lớn và thu mua với giá khủng rồi giữa chừng lạn mất tâm mà không thu hồi vốn. Theo tiến sĩ Tô Văn Trường, cũng không loại trừ khả năng chính phủ Trung Quốc bỏ tiền đền bù thiệt hại cho các nhà thầu của họ để các nhà thầu này yên tâm thực hiện những mưu mô xảo quyệt gây thiệt hại cho sự phát triển của Việt Nam. Từ vài chục năm trước, nếu ai có dịp đi tham quan vùng biên giới, được chứng kiến cùng một loại hàng hóa của Trung Quốc mà bán ở Lạng Sơn chỉ rẻ bằng 2 phần 3 giá bán ở bằng tường. Ai cũng bảo rằng chắc chắn có sự trợ giá của Bắc Kinh để phá nền kinh tế Việt Nam,